hồi thương phật Bồ Tát nam mô đại bi hồi thương phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni Yamaha Takumroba Yamaha Karo Nikaya Antat Bangya Phật Nghệ Sô Đắc La Đạc Tòa Nam Mô tất kiến Luân Đồ Ý Mông Ariya Bà Lâu Khiến Đế Thất Phật Ra Long Đa Ba Nam Mô Na Ra Cần Thi Hari Mahavan Đa Sa Mê Thác Bà Tha a tha đâu vô bần a thề dừng ta ba ta đa na ma ba ya ma phật đa đầu đa thì tha a ba lô he lô ca đê ca đa đê di hê rì ma ha bồ đê tấn đô ta ba ta ba ma ra ma ra là đà đê nhà hát là đà ra địa vị ni thức phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mục đế lấy he di he thắt na thắt na ha ra xong phật ra xa lời Phật xa Phật xâm Phật ra xá ya hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê ri ta ra ta ra Tô rê tô rê tô rô tô rô bồ sắc ni na ba ba ta ta ha tất đà ba ha ma ha tất đà Baha ta ba ha tất đà Tadaya Nghe Phương Mang ta ta ba ha Raya Tabaha Ngara ra Tabaha Marana Tabaha phát ra tân áo mục khê nha ta bà ha ta bà ma ha tất đa ya ta bà ha ya kiết ra ya tất đa ya ta bà ha ma đà ma yên tất đa ya ta bà ha na ra cần thi bàn đà ra ya ta bà ha ma ba nơi thân kiết ra ya ta bà ha Nam mô Hán Sa Đắc Na Đa Ra Dạ Nha Nam mô A Di Đà nhá nam mô a di đà bà lô thiên đế thương bác ra nhà bồ đề tát cũng bà gia ma ha tát cũng đò bà gia ma ha ca lô ni ca ya an tát bằng ra phật nhé số đắc na đắc cỏ nam mô tất tiên luân đồ ý mong a di đà bà lô khắp Phật ra lăng đà ba Nam mô na ra cần thi hay vì ma ha bàn đa sa mê tác ba ha a tha đầu du bần a thể dừng Táo bà táo đa na ma bà ya ma Phật đạt đầu đa vì tha a bà lô là đà đê nhà hát đà na nhà vì ni thân phật là ai nhà nhà ra nhà ra ma mà phật ma ra mục đế lệ he di he thất na thất na a ra sông phật ra xa đời phật xa phật xâm phật ra xa gia hồ lô hồ lô ma ra hồ ta ra ta ra ta play ta play to ro to ro mo de ya mo de ya mo ra ya mo da ya ni de ni ya na ra country Mary Saknina Bayamana Tabahatagnaya mục ta ta ha tanya mukheya tabaha tabamaha tabda ya ha ya kikhaya tabda ya tabaha madamain tabda ya ta naratanti ha ma mabra nơi thân kiết ra ya ha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

Mahaya Mahatanggobaya Mahakalo Nikaya ang tagbangla Patnya Số đắc na đắc tòa nam Mô thất tiên luật đổi Mong Ariya Mà lô kiên đế thắp Phật ra long đà bà Nam mô na ra cần phi Hê vi ma ha Đa sa mê thác ba tha tha đâu dấu bần tha thề dừng tóc bà tóc ra na ma bà già ma phật đạt đầu đan thì tha bà lô hê lô ca đê ca ra đê ni hê rì ma ha bồ đê tấn đô tát ba tát bà ma ra ma ra Phật Sa Na Đê Đa Na Đà Na Bia Ri Mi Thất Phật Ra Ya Ya Ra Ya Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mục Đê Lê Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na A Ra xong Phật Ra xa Đời Phật xa Phật xong Phật masaya holo holo mara holo holo hey rita ra ta ra ta fe ya mo ya mo ya ya ya ya de na ra kunji niri saknina baya manata baha ta tabaha maha tadaya tabaha tadaya nghe cũng mang ra nhà tabaha na ra kunji tabaha ta bà ha thắp ra tân a mục thế ga ta bà ha ta bà ma ha tất đa ya ta bà ha ya ít ra ya tất đa ya ta bà ha ma đà ma yên tất đa ya ta bà ha na ra thần thi ra Bandaraya Tabahama nơi thân thiết Raya Tabaha Nam Mô Akradakna Narayana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 harinya Balungin biai thương nhà. Bồ đề ta cũng batranya Bode takdo banya Maha takdo banya Maha kalau Di kajaan tak bangga fatnya Sô đắc na đắc tòa nam Mô thất tiên luật đồ Ý mong Ariya Và lô khiến đế thất Phật ra lăng đà cần thi bàn đa sa mê tác ba ha tha đầu du bần ta thể dừng ta ba ta đa ma ma ba ya ma pháp đa đầu đa vì tha ba lô hê lô ca đê ca đa đê đi hê vì Bồ đề bogai takbo takba takba maga maga ma mahe nghĩ đời những cô lô cô lô kiếm mong đồ lô đồ lô phật xa ra đê ma phật xa ra đê đã ra đà ra bia ri ni thân phật ra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 nya Yi de vi nhà Nya ra country Biri saknina Baya tất đà dadya ra tân a mục thế gia ta bà ha ta bà ma ha tất đa ya ta bà ha ya kiết ra ya tất đa ya ta bà ha ma đà ma yên tất đa ya ta bà ha na ra cần thi ban đà ra ya ta bà ha ma ba nơi thân kiết ra ya ta bà ha Some more will now takong kabanya mahagalo Di kaya ang takbang dapat niya Sunak na nakonam Mo taking lundo Imong ariya Balaw kiên ngay thăng Phật ra lăng đa ba Nam mô na ra tần thiên Mahaban Dasa me Tát Ba Hạ Tha Đầu Du Bần A Thề Dừng Tát Ba Tát Đa Na Ma Ba Ya Ma Phật Đáp Đầu Đa Vì Tha sa ra đê na ra đà ra bia ri ni thân phận ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mục đế lệ he di he thắp na thắp na a ra sông phật ra xa lời Phật xa Phật xâm Phật ra xa ya hồ lô hồ lô Mara Holo Holo Hey Rita Rata Ra Tao Tree Tao Tree Toro Toro Mô Đề Ya Mô Đề Ya Mô Đa Ya Mô Đa Ya Nhi Đề Rì Ya Nga Ra Cần Trì đi Rì Sắc Ni Nga Rabbaya Manata Baha Tadaya Tabaha Maha Tadaya Tabaha Tadaya Nghe Kumbang Raya Tabaha Nara Kanti Tabaha nara Tabaha Thật ra tân áo mục thế gia Tabaha cần thi Tanah ra Bangaraja Ta ha ma Ba Nơi thân thiết Raja Ta ha Nam Mô A Na ra Atradakna Narayana Nam Mô Ariya Bà Lô Kiên Đế Phước Bằng Thái Gia Ta ha nyata bahagia Phật Bồ Tát Nam mô Đại bi hồi thường Phật Bồ Tát Nam mô Đại bi hồi thường Phật Bồ Tát những thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni Mahavaya Mahata Kumbhavaya Mahatalo Nikaya Antat Bangya Phật Đề Số Đắc Na đắc Tổ Nam Mô Thất Tiên Lực Đồ Ý Mong Ariya Và Lâu Thiên Nghe Thất Phật Ra Lăng Đà ba. Nam Mô Na Ra Cần Thi Hê Rì Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Thác Ba tha tha đâu dấu mình a thề dừng ta ba ta ca na ma ba ya ma phật đạt đồng đa vì tha tha ba lô he lô ca đê ca ra đê di hê vì ma ha bồ đê tát đô tát ba tát ba ma ga ma ra xa ra đê đã hát ra ra bia ri mi thất phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mục đế lệ he di he thất ra thất ra a ra sông phật ra xa đời Phật xa Phật sống Phật ra xa ya hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê ri ta ra ta ra Tô phê tô phê tô rô tô rô mô đê ya mô đê ya mô đa ya mô đa ya Nhi đê ri na ra country Miri tất Bayamana Tabaha ta ba ha tất Tabaha yêu Nghe thương mang ra ta nhà Tabaha Na ra ha ma ra Na ra ta Tabaha ra Tang'a Mukhya Tabaha Tabamaha Tanda Ya Tabaha Ya Dikha Ya Tabda Ya Tabaha Madama In Tabda Ya Tabaha Nara Kantri Tanda Raja Tabaha Maba Nơi thân kiết ra già Tabaha 啦啦啦，啦啦呀。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 Bồ đề tát tát bà bà gia, gia, ma ma ha ha Baya Maha Takundo ca gia, an tát Antak gia Phật Nhê Sô Đắc Na Đa Tổ Nam Mô Thất Kinh Luật Đồ Ý Mong A Rì Ya Bà Lô Thiên Nghe Thất Phật Ra Lăng Đa bà. Nam Mô Na Ra Cần Thi Rima Ban Dasa Mê Tát Ba A Tha Đâu Du Bần A Thề Dừng Tát Ba Tát Đa Na Ma Ba Ya Ma Phật Đa Đầu Đa Vì Tha A Ba Lô Hê Lô Ca Đê Ca Ra Đê Ni Hê Rima tháng ba tháng ba tháng ba ma ra ma ra ma hey ma hey hi hi đời những cô lô cô lô kiên mong đồ lô đồ lô phật sa ra đê ma phật sa ra đê đã ra đà ra đê ri ni thân phật ra ya ya ra ya ra thật mà ra mục đế lệ y hê đi hê thắt nga thắt nga a ra sông phật ra xa đời phật xa phật sông phật ra xa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô hê ra ta ra ta ra Bồ Đà Nha Bồ Đà Nha Ni Đê Thì Nha Na Ra Sắc Ni Na Ba Già Ma Ta Bà Ha Tất Đà Nha Ta Bà Ha Ma Ha Tất Đà Nha Ta ra ta bà ha thắt ra tân ao mục khê gia ta bà ha ta bà ma ha thắt ra ya ta bà ha ya kít ra ya thắt ra ya ta bà ha ma đà ma in thắt ra ya ta bà ha na na thần thi Bandaraja Tabahama ba nơi thân kiết thiết Raja dạ, Tabaha